Các bạn và các em thân mến, ở bài trước thì à, tôi đã hướng dẫn các bạn và các em cách lưu địa chỉ của hình ảnh vào trong trường image. Còn phần category name là dùng để lưu lại cái tên của các loại mặt hàng, tức là lưu loại loại mặt hàng chứ không phải là mặt hàng cụ thể nhé các bạn nhé. Thế thì chúng ta phải vào trong đó xong rồi chúng ta mới chọn các loại. Ví dụ máy tính đeo thì trong đó có rất nhiều loại đeo máy xách tay đồng bộ có rất nhiều loại đồng bộ máy Trung Quốc vân vân Honda xe máy tất cả các bạn có thể đăng được trên trang web được thế thì chúng ta à, nhìn lại cái trang của chúng ta chúng ta thấy như này thì ở đây bây giờ tôi muốn là cho thông tin của cái trang mà chúng ta đã nhập nó hiện hình ảnh và các thứ lên trên này đấy mà chúng ta đã làm phần đăng nhập và chúng ta đã thêm chúng ta đã thêm được cái sản phẩm vào cái loại sản phẩm vào thì chúng ta dùng ở đây dashboard ở đây thì chúng ta đang quản lý cái phần nhập loại và dưới này là xóa sửa có từng là từng này à, có phần à, ở ờ, cái vì tại sao số thứ tự ta đánh 1 đến 17 7 đến 11 là phần trước tôi đã xóa đi sau này chúng ta sẽ dùng thuật toán đã đổi số thứ tự sau có thể đi lên hoặc đi xuống còn chỗ này là chúng ta có hai cái phần công việc đó là xóa và update Đấy, còn chỗ phần này là thêm thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại phần chúng ta nhìn thấy ở cái bản ờ, coordinate 4 này nó không còn chấm index.php nữa mà nó liền luôn giống như là một cái URL rất là đẹp giống như tất cả các trang web hiện đại hiện nay đấy tên miền các các bạn gắn vào thì quá là tuyệt vời và cái này SEO thì nhanh lắm Laravel gọi gọi cái này bằng cụ tức là về SEO còn về à, đồ sộ thì Laravel là thằng này kém hơn vì thằng này là nó đơn giản hơn nó chạy nhanh hơn nhưng mà về đồ sộ về từng lớp thì Laravel là công cành hơn công cành hơn thì đương nhiên là nhiều nhiệm vụ hơn và các bạn ấy sẽ làm được nhiều tôi thì uh, cả hai thì tôi cũng chơi cả hai nhưng mà vấn đề là uh, các bạn học cái này các bạn phát triển lên cơ bản rất là tốt nó sell nhanh và tăng tốc độ nhanh các bạn chú ý như thế các bạn không tin các bạn cứ thử làm thì biết cái này thì phải qua những người đã làm thì người ta sẽ trả lời câu hỏi chính xác cho các bạn bây giờ chúng ta trở về trang web của chúng ta thì ở phần uh, trang home trang home của chúng ta là ở đây chúng ta đã có là uh, dòng sản phẩm phần uh, đây bây giờ tôi sẽ xóa uh, tôi sẽ để lại các bạn nhìn thấy header này sản phẩm là phần thân đấy và footer là phần cuối thì ở cái phần header ở trong ở trong uh, product này tôi vào view này đấy để tôi xem được là uh, header của nó sẽ là gồm những phần nào ôi rồi uh, ờ, header của các bạn thì uh, có phần uh, link đến CSS đến phần font chữ vân vân Đấy, đến phần font chữ vân vân rất là nhiều nhưng nếu các bạn muốn sản phẩm của các bạn cũng chạy trên menu chính cũng chạy trên menu chính này thì các bạn có thể sửa sửa phần uh, tên thì tôi cho vào tên ở trong này đấy là chúng ta nếu mà chúng ta cần nhưng mà đây ở đây chúng ta chỉ dùng để trong không cái việc là chúng ta copy ra ngoài cái phần size in này nhé thôi cái này ta sửa xong bây giờ chúng ta đưa vào cái sản phẩm đây sản phẩm của chúng ta là một file HTML mà được làm ở trong phần Bootstrap Studio ở phần trước tôi đã làm các bạn nhìn thấy này nó gồm có rất nhiều div đấy trong đó gồm có phần vạch chia div là row là một hàng và trong một hàng thì có nhiều div cột đấy trong một hàng có nhiều tiếp cột và được chia nhỏ ra vậy thì ta mộ ta thấy là uh, nó được chia làm ba ba hình ảnh tức là chia làm ba cột sang hai bên còn ở đây trong này là 6 nhưng mà chúng ta chưa cho hiện ra thì chúng ta muốn là uh, tôi muốn chia làm 6 gọi làm ba phần xong lại xuống dòng ba phần xuống dòng thế việc làm như thế thì tôi phải làm như thế nào để tôi làm được đấy các bạn chú ý ở phần này bây giờ chúng ta sẽ muốn cho view được hiện ra thì chúng ta phải thông qua controller tức là các bạn phải vào trong controller các bạn vào trong controller thì vào trong hôm này vào trong hôm này nhá thì các bạn chỉ cần là uh, khai báo giống như là controller của những phần khác gồm có model category model này để lấy ra những cái phần mục hạng mà ta đã đã làm ở trong phần model phần request interface là để dùng HTML để request và response là trả về nó dùng cái thư viện này để để có thể là chúng ta gửi một tin một ờ, yêu cầu lên server và server sẽ phản hồi lại đấy thì ở đây thì các bạn tôi sử dụng là helper url và form bây giờ tôi sẽ các bạn nhìn thấy nhá cái biến public này khai báo trong lớp này nó sẽ được là chính cái lớp uh, home này nó sẽ uh, là được truy xuất ở mọi nơi mọi chỗ rồi những lớp nào mà kế thừa lớp home thì cũng được được sử dụng nó còn nếu mà các bạn mà để cái lớp uh, đây cái này là private nhé thì là nó chỉ được dùng trong lớp hôm này thôi Protect thì nó được dùng trong lớp hôm và lớp kế thừa nhưng không được dùng ở chỗ khác thế các bạn chú ý như thế bây giờ tôi sẽ à, làm một cái việc này tôi sẽ zip sử dụng con trỏ con trỏ tôi dùng con trỏ của chính chính cái lớp đó nhá gọi là con trỏ của chính nó à, con trỏ chính nó lúc này sẽ nhận cái biến pointer là cũng một con trỏ nữa bằng new new của này new của tôi trỏ vào lớp của lấy thể hiện của kết category model tức là tôi lấy đối tượng của category model đấy rồi bây giờ tôi mới lấy một một mảng a bất kỳ hay các bạn có thể data ở ờ, các bạn ghi chữ là sản phẩm bằng một cái bảng này là bằng nhá bằng this máy tính tôi nó hơi chậm một chút thôi không sao đắp đi những cái uh, cho nó đỡ nặng rồi tôi sẽ dùng là get on Đó, là lấy toàn bộ sản phẩm ra để hiện lên trang cái này nó giống y xì trong WIT của các bạn ở trong uh, Laravel Đó. các bạn chỉ cần cho vào đây tên của biến chuyển sang là data và các bạn chú ý nhé các bạn có thể làm rất nhiều gộp nhiều cái data khác nhau đặt tên khác nhau để truyền cho mọi phân đoạn chẳng hạn như header các bạn cũng truyền được này footer các bạn cũng truyền được sản phẩm tôi chia nhỏ ra cũng truyền được nói chung là chúng ta truyền vào bên trong rất là dễ trong view là truyền trong view rất là dễ ở đây tôi chỉ truyền ở trên trên phần uh, phần thân trang thôi Đó. chúng ta chú ý đây là sản phẩm thì bây giờ tôi sẽ vào trang sản phẩm tôi làm như sau à, và trang sản phẩm ở đây tôi ờ, ghi chữ là tôi cho phần header nhé tôi ghi là Đấy. nó bị này đúng là nó rất là mệt rồi bạn có thể đặt tiếng việt cũng được thôi tôi ghi ờ, chữ làm mặt hàng trên chợ Ở ờ, tiếng việt ta viết sao vậy vâng, các bạn chú ý thuật toán này để trình bày ba trang ba ảnh trên một trang tôi xóa bớt cái bọn này đi xóa bớt này đi tôi để đây thôi nhá các bạn nhìn thấy là tôi để đây đấy và tôi tại đây tôi chọn hàm ít ít muốn ít được thì chúng ta phải đưa mã pp ra đúng không đấy thế này thôi ít bằng hoặc là iset iset ở đây là sản phẩm lúc này cái tên sản phẩm kia được chuyển thành dấu đô la sản phẩm ở cái data mà bên trong là tên của con tên của mảng đấy của cái tham số của cái phần từ đầu tiên của bảng sản phẩm thì bây giờ nó trực truyền sang đây là sản phẩm các bạn chú ý nhé ít ở đây là sản phẩm thì tôi làm gì ít ở đây sản phẩm thì tôi sẽ tiếp tục làm à, xin lỗi các bạn thì nó hơi chậm clip sản phẩm Đấy. rồi các bạn đóng cho tôi một cái này vào đây để chúng ta làm cẩn thận cái một để cho nó có thể viết được mã vào đây và tôi làm một cái nữa là PSP tôi khai báo một biến x đô là x tôi cho bằng một tôi cho bằng 1 nhá đấy x tôi cho bằng 1 rồi bây giờ tôi mới làm một cái việc trong cái đầu tiên này tôi cho cái này bằng một này các bạn hiểu chưa Đấy. tôi cho bằng một nhưng hôm nay thừa rồi Đấy. rồi đến đây đến đây là tại trong một hàng nhé các bạn nhớ là để đây một và tôi cho một trong một hàng này tôi, tôi sẽ làm như sau tôi cho một vòng for để lấy toàn bộ các phần tử mà trong cái bảng kết category ra Đấy, tôi lấy ra lúc này tôi dùng for each sản phẩm add cp Đấy. thì nó sẽ làm gì tiếp tục là mở ngoặc ra ngoặc ra nhá rồi chúng ta đưa vào đây tiếp sau rồi chúng ta phần cuối chúng ta sẽ uh, sẽ làm deep ở đây là deep của cái đâu đúng không thế vậy chúng ta sẽ biết của cái mới bây giờ chúng ta sẽ làm những cái mở mở ra còn tôi sẽ xuống dưới cái mới này Đấy. tôi sẽ gõ enter tôi làm một cái này như sau các bạn chú ý vào nhá if này php các bạn nhìn thấy là cái này, đây bằng một đúng không bạn nhìn thấy đấy là đấy bằng một thì tôi làm ở dưới như sau nếu nếu mà biến x nhỏ hơn bằng số 3 tức là trong một hàng chỉ có 3 ba cột thôi thì thì tôi cho x bằng x cộng 1 hay x cộng cộng được bằng x cộng 1 đấy, cộng một tôi viết này tường minh hơn cho các bạn dễ hiểu đấy nếu không L thì tôi lại có biến x bằng 1 nếu nhỏ hơn 3 thì ta tăng lên đến 3 nếu không thì ví dụ lên đến quá 4 thì chúng ta lại trở về x bằng bằng 1 tức là quá 3 đấy nó lại trở về x bằng 1 các bạn hiểu ý tôi nhé rồi bây giờ tôi mới hết cái này rồi bây giờ tôi mới sang cái mới à, sang cái mới thì chúng ta lại có là deep deep lát bằng dâu Đó, sang ngày mới nhá deep class bằng dâu tức là class của chúng ta lại bằng dâu tiếp và chúng ta đóng ngoặc ở phía bên ngoài cái deep này ta đóng ngoặc như này ta có mấy ngoặc ta đóng hết ta đóng một ngoặc hai ngoặc ba ngoặc ba quả bị thừa đúng không các bạn à ở section đổi động ba ngoặc để tôi thử xem có những ngoặc nào eo à cái eo ở đây tôi xóa nó đi một cái nếu không có thêm cái này ok xong rồi bây giờ ta chạy thử xem nó ra như nào nó chưa ra ảnh đâu nhá người ta chưa cho ảnh ta sẽ biết Đấy, vẫn là cái ảnh này ô ảnh này nó xuống đúng không xuống dưới các bạn ạ xuống dưới Bây ta phải bố trí lại bố trí lại tiếp y xét sản phẩm thì x bằng 1 à, lớp bằng râu for ít bằng sản phẩm for ít bằng sản phẩm mở ngoặc mở ngoặc đấy mở ngoặc xuống cái vip bằng lớp clip này tôi thử xem là đủ chưa nhé một thằng này hai thằng ba thằng rồi lớp bằng trong tiếp bằng này đây à có nghĩa là cái này là phải chui vào trong ta cho chui vào trong nhé để cho nó vẫn đang làm trong vòng for này thì nó phải chui vào xong à, nếu không bây giờ ta thử lại nhé thử lại đấy nó dàn sang 3 phát rồi nhưng mà còn một phát ở dưới này rồi ok bây giờ ta sẽ làm như sau bây giờ các bạn cho hình ảnh vào đây các bạn làm như này nhé bay này ở đây các bạn cho hết nó đi rồi bây giờ các bạn con trỏ là sản phẩm bằng ngoặc image đấy tức là là cái ờ, phần ảnh đây này đây đây đúng chưa rồi bây giờ chúng ta xem lại nhé màu trắng cái xe máy nó lại xuống đây rồi ok rồi em phải xóa cái clip này đi nữa xóa clip này đi nó lên được đây bây giờ chúng ta nhìn thấy là sản phẩm chúng ta xếp theo ảnh như cái ảnh này do chúng ta cắt đấy nhá đấy là được ra rồi bây giờ các bạn đã thấy là sản phẩm của chúng ta ngon chưa tuyệt vời quá tuyệt vời rồi bây giờ ta bổ sung thêm cho vì là máy của tôi chạy rất chậm đấy, ta bổ sung cho thêm cái phần tên nhá rồi bây giờ tên này đây hình ảnh rồi các bạn chỉ cần tên đặt vào đây thôi còn chỗ này của chúng ta sau này chúng ta sẽ đưa cho đường link đến sản phẩm khi mà chúng ta thêm vào cái bảng product các bạn chú ý đến đây nhá chúng ta ghi tên này bằng luôn nhá cp kết Orinem Đấy. rồi bây giờ các bạn thì nhìn lại nhé xem nó ra ngon chưa úi rồi xe máy đồng bộ chưa ngon đấy hàng đây nó bằng nhau nhá do cái ảnh này thôi ảnh này nó bé nó không cân đối các bạn phải chỉnh các ảnh đấy sau ta nhấp vào các à, các sản phẩm này thì nó sẽ đưa ra đưa ra chúng ta còn trên này mà chúng ta đưa nó chạy ra thì ok nó cũng chạy ra hết nhưng mà nó hơi nhiều đấy, các bạn làm như thế cho tôi ôi thôi bây giờ chúng ta đã qua một hồi lao động vất vả và chúng ta đã làm xong cái thuật toán này các bạn chú ý nhá tôi ờ, tôi ờ, đưa rất chậm để cho các bạn có thể nhìn thấy được hết Đấy. các bạn nhìn thấy hết nha các bạn nhìn thấy cho tôi rồi toàn đoạn đây đếm đến 3 thôi xong lại lùi xuống Đấy. thì nó sẽ đưa chúng ta ngon lành chưa các bạn nhìn thấy chưa trang web của chúng ta ngon lành máy Thái Lan đây là tôi nhập thử thôi sau này chúng ta nhập lại nhé sau chúng ta làm chúng ta nhập lại thì uh, buổi sáng hôm nay tôi ờ, làm một ít văn nghệ như thế đến chiều tôi làm nốt cái phần ờ, đường link để chúng ta vào chọn từng sản phẩm một rồi làm cho bảng product bảng chi tiết rồi section để cho chúng ta có thể khách hàng uh, bỏ sản phẩm vào trong giỏ hàng Đấy. chúc các bạn may mắn và hạnh phúc nhé